và ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng gửi đến cho quý vị cái sản phẩm này Một chiếc xe thương hiệu Mỹ quý vị nhá Số tự động Đấy, Phong dáng hiện đại Kiểu dáng đẹp Thể thao Thời trang Rất là uh, phù hợp với uh, chị em Hoặc là uh, Kể cả là Với Các anh Chúng ta cũng có thể sử dụng được chiếc xe này luôn Nó cũng rất là mạnh mẽ luôn quý vị nhá Đấy, một chiếc xe có thể nói là còn gần như mới tinh luôn quý vị nhá Đấy, tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì tôi giới thiệu thật kỹ cho quý vị được biết cái siêu phẩm này và chúng tôi xin được báo giá đến quý khách hàng với giá bán chỉ 295 triệu thôi quý vị Chưa bằng một chiếc xe i10 Chưa bằng một chiếc xe Kia Morning cùng đời quý vị nhá Nhưng chúng ta đã sử dụng một chiếc xe Ford thương hiệu Mỹ quý vị nhá và chúng tôi dám khẳng định với quý vị luôn về chất lượng và điều đặc biệt nữa là à, đồ thay thế của chiếc xe này thì cũng cực kỳ là dễ thôi bởi vì chiếc xe này sản xuất tại Việt Nam quý vị nhá cho nên là chợ rời hay là uh, các cái trung tâm mua bán uh, phụ tùng ô tô ở Hà Nội bán rất là nhiều luôn cái gì cũng có luôn cái gì cũng mới luôn và giá thì chỉnh nhỉnh hơn các loại xe khác một chút thôi quý vị nhá chứ không phải đắt đỏ gì đâu quý vị và với sản phẩm này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 và điều đặc biệt nữa là đi cực sướng luôn quý vị nhá Máy số zin nguyên bản cho nên chiếc xe này chạy rất là sướng luôn Đấy, rất là bốc <coughs> Đầm và chắc chắn Morning hay là i10 thì ờ, đừng có bao giờ sánh với chiếc xe này nhá Kể cả về form dáng, kiểu dáng Đặc biệt nữa khoang nội thất của nó thì cực kỳ là rộng rãi luôn quý vị nhá <coughs> Cốp sau của nó thì như một chiếc sedan bình thường luôn Đấy Cốp sau rất là rộng luôn Đi i10 hay đi morning thì chúng ta thấy rằng cái cốp sau của nó không đựng nổi một cái vali to Nhưng mà chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là thoải mái luôn Cốp sau cực kỳ rộng rãi Tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì tôi sẽ giới thiệu thật kỹ à, cái chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nha quý vị nhá Chúng ta thấy chưa có thể nói là cực đẹp luôn quý vị nhá một chiếc xe như mới và giá thành thì rất là hấp dẫn thôi cho một chiếc xe mỹ và lại còn mang hộp số tự động luôn quý vị nhá đấy màu à, cam đấy màu đỏ cam thì cũng như là một cái màu đẹp của cái dòng xe này rất là thời trang thể thao và hấp dẫn Đấy, chị em phụ nữ đâu chúng ta mua về đưa con đi học hay là chúng ta đi uh, <clears throat> được làm đều rất là hợp lý thôi quý vị nhá có thể nói là cực đẹp luôn giá thì chưa bằng Morning và chưa bằng một chiếc xe i10 nhưng mà chúng ta đã sử dụng một chiếc xe này rồi và đời cũng khá là cao sản xuất 2012 đăng ký lần đầu 2013 quý vị nhá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 cực kỳ là khớp khít quý vị nhá nước sơn bóng đẹp và khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu chúng tôi cam kết bằng văn bản luôn với quý vị nhá là chiếc xe này là một chiếc xe không đâm đụng không ngập nước không kinh doanh taxi máy số zin nguyên bản quý vị nhá chúng ta thấy à, khi mua xe thấy nó phát phát hiện ra chiếc xe này đâm đụng ở đâu hay là à, máy móc à, bị ngập nước thì chúng tôi sẽ chịu à, toàn bộ chi phí cho quý khách hàng luôn và tặng luôn chiếc xe này cho quý vị luôn quý vị nhá ấy cái đèn pha phía trước bên phụ của nó đây còn trong veo như mới tinh luôn quý vị nhá kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy đấy cái đèn pha phía trước trong veo đấy, cái mặt ga lăng của nó cũng rất đẹp luôn tên tư nhân chính chủ biển hà nội đối với khách hàng ở thành phố hồ chí minh chúng ta không phải lo nghĩ gì đến cái việc chúng ta phải mất tiền biển quý vị nhá đấy và đây là cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới tinh luôn quý vị nhá đấy đây chúng ta thấy thân vỏ đẹp chưa căng đét luôn quý vị nhá đấy la răng là la răng thể thao năm chấu thể thao la răng hoa rồi quý vị nhá đấy la răng vẫn là la răng sơn zin của nhà sản xuất từ đầu nhá kể cả cái cụm phanh abs bên trong này đấy chúng ta thấy nó còn mới như thế này đấy và cái dàn lốp này cũng còn tương đối đẹp với cái dàn lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá đấy, rất là đẹp luôn quý vị đấy, cái mặt la răng của nó đây cận cảnh thân vỏ của chiếc xe này xi nhan được tích hợp trên gương nẹp chân ký inox rồi là về mưa viền inox đầy đủ hết quý vị nhá đấy và đây, đây cái mặt la răng phía sau của nó đây bên trong là cái cụm phanh ABS đây chúng ta nhìn thấy cụm phanh ABS này chúng ta đi cũng xác định được là chiếc xe này đi ít đi nhiều như thế nào quý vị nhá đây đến cái cua lốp cũng còn zin đét luôn nhá quý vị nhá khoang lốp thì không phải nói rồi sáng trưng rồi là cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mình nghĩ đến việc chúng ta phải thay lốp quý vị nhá Đấy tôi quay cả cận cảnh từ phía sau cho quý vị chiêm ngưỡng cái siêu phẩm này Tiện đôi tôi quay cả gầm cho quý vị các bạn xem luôn Nhá quý vị nhá Đây gầm của nó thì không phải nói rồi Sáng trưng như mới tinh nha quý vị nhá Đây keo phủ sân của nhà sản xuất đây Vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá Cực dày luôn Đây từ cái gầm phía sau này luôn cho quý vị và các bạn xem luôn Không ai quay xe kỹ như thế này đâu Đây chúng ta nhìn cái hộp lốp của nó chưa vẫn còn sáng trưng chưa đây ấy giảm sóc giảm xiếc đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đây vẫn sáng trưng luôn nhá đấy, zin đến từng chi tiết và dũng zin đến từng con ốc một quý vị nhá đấy chúng ta thấy gầm của nó đây sáng trưng như xe mới cho quý vị đấy, sáng trưng như xe mới cho quý vị nhá, đây ống bô của nó đây còn sáng trưng như thế này cơ mà quý vị rất là đẹp luôn rất là kỹ cho quý khách hàng luôn quý vị nhá đấy đây cua lốp này đấy gì đét luôn quý vị nhá đây khoang lốp đây lốp của nó đây theo xe của nó đây rất là dày luôn đấy và đây chúng ta thấy rằng là cái mặt la răng của nó đây cận cảnh từ phía bên phụ chúng ta thấy rất là đẹp luôn form dáng rất là thể thao ngồi cực kỳ là rộng rãi luôn quý vị nhá cái mặt la răng của nó đây đẹp chưa đây, khoang lốp đây Đấy, chúng ta thấy giảm sóc vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn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 vẫn còn sáng trưng chưa đây các cái hốc lốp à các cái hốc à, quả đây ấy chúng ta thấy là mới cứng như thế này cơ mà con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mà lết quý vị nha vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn quý vị ơi đây nhựa của nó đây mới chưa Ui dồi, mới tinh luôn quý vị nha, cực mới như mới vừa mới ở hãng luôn quý vị giá thì siêu rẻ đặc biệt nữa là chúng tôi cam kết về chất lượng cho quý vị luôn đây ấy rất là sáng rất là đẹp màu này cũng là một trong những màu đẹp đây chúng ta thấy có con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá sáng trưng nhá như thấy là như vậy đây ta đi cửa phía sau đây đấy chúng ta thấy vẫn còn mùi thơm của nhựa mới nhá quý vị nhá đây đấy à, các cái hốc cửa này đấy các con ốc này chưa một lần mở này các cái hốc cửa này chúng ta thấy nó vẫn còn sáng trưng như mới tinh như này nhưng mà như vừa mới ở hãng ra quý vị nhá keo chỉ của nó đây keo chỉ thì tôi không quay nữa keo chỉ thì zin đét đẹp đẹp rồi không một vết gợn rồi quý vị nhé Đấy, có thể nói là rất là đẹp rồi quý vị nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi Giá chưa bằng một chiếc xe Morning và giá cũng chưa bằng một chiếc xe i10 đâu quý vị nhá Đây chúng ta nhìn thấy chưa Các cái hốc cửa của nó còn sáng trưng như thế này cơ mà Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn các con ốc này đây Sáng trưng như mới Đấy, Chưa một lần mở nha quý vị nhá Đây các cái chốt cửa của nó đây Đấy, Chỉ như mở ra mở vào Đây các cái tay cửa này Ủa, Sao lại mới như thế này quý vị quá đẹp cho một chiếc xe quý vị đấy sáng trưng nhá quý vị nhá này ấy các cái hốc cửa của nó này sao nó sáng đẹp như thế này đây nhìn này đấy quý vị thấy chưa kinh khủng khiếp luôn hàng ghế thứ hai đây đây cái cốp sau nha quý vị nhá cốp sau thì hey đây sáng chưa nỉ mới cứng luôn quý vị nhá này các cái hốc cửa của nó này ui dù mới cứng giá thì quá rẻ nhựa này mới tinh tình tình luôn như là vừa mới ở hãng ra luôn quý vị ạ chúng ta nhanh tay chiếc máy gọi điện cho tôi nhé quý vị nhá để sở hữu chiếc xe này còn chần chừ gì nữa mà không nhắc máy gọi điện cho tôi đây đến cái khoang này nó vẫn còn sáng mới như thế này cơ mà ta thấy kinh khủng khiếp luôn đây lốp dự phòng vẫn là lốp dự phòng theo xe nhá quý vị nhá đấy còn chưa hạ luôn đấy đây chúng ta thấy chưa này chúng ta thấy chưa đấy khoang nó rộng chưa quay buổi tối nó này thôi nhưng mà nỉ của nó còn mới lắm đấy quý vị nhá nỉ mới tinh đấy thấy chưa đấy này số nỉ mới tinh này quý vị rất là đẹp luôn quý vị nhá còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này đó chính là phần linh hồn của chiếc xe nhưng mà trước khi đi vào phần linh hồn đây tôi giới thiệu cho quý vị cái vô lăng chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết được là chiếc xe này nó đi ít đi nhiều như thế nào quý vị nhá đây, ấy Đồng hồ hiển thị rất nhiều là nhiên liệu cần phải đổ xăng rồi là ừ, vân vân Rất là nhiều nhá Này, ấy chúng ta thấy vô lăng Đây, khoái vô lăng này Không một vết mờ quý vị nhá ấy nhìn này, cái cần số này ấy chúng ta thấy chưa Không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị ơi Đấy, chúng ta thấy chưa ấy cần số này ấy tắp lô tắp bi này. này chúng ta thấy này cái phần chức năng đài điện của nó này các cái nút bấm này đấy không bị mòn mờ một chiếc tí nào như mới tinh đây tạm đi cửa tôi quay một lần nữa này chân của nó là chân nỉ này mới cứng này đấy chúng ta thấy là như vậy nhá ui vô lăng chiêm ngưỡng một lần nữa đi quý vị ơi sao đẹp thế này hốc cửa này. sáng trưng như xe mới tinh sợ thật chiếc xe có thể nói là số 1 Việt Nam ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị hai cái siêu phẩm mà có lẽ chúng tôi mua hàng nghìn con xe rồi cũng chưa bao giờ thấy nó mua được những chiếc xe nó còn đẹp nó còn mới như thế này chủ nhân người ta giữ gìn như thế này quý vị nhá đồng hồ tua máy chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn máy cực ngon quý vị nhá máy cực êm nhá máy thì không phải nói rồi đây zin đến từng chi tiết đây đấy bây giờ là đến khoang động cơ máy đang nổ quý vị nhá đây đấy các cái ờ, băng dán của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn máy đây máy đang nổ đây máy nổ đại chất luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy chưa này đây chúng ta nhìn cái hộp số này là chúng ta biết luôn này đấy hộp số vẫn là zin vét luôn nha nhìn cái keo hộp số này đấy chúng ta thấy nhìn tất cả mọi cái này sáng trưng chưa quá là đẹp luôn cái cabo của nó đây lòng cabo này ui sao nó đẹp như này một chiếc xe kinh khủng khiếp 295 triệu thôi quý vị nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi đây ấy sáng chưa sáng trưng như mới chưa như vừa mới ở hãng chưa ui kinh khủng khiếp quý vị quá đẹp luôn đấy rất là kỹ rồi quý vị luôn đây tôi chưa về tôi chỉ rửa đấy nhá chưa dọn dẹp gì đâu quý vị nhá máy nổ đại chất chưa máy nổ cực êm chưa đấy cực khỏe và chạy rất là bốc quý vị nhá đấy là phần máy Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Ford Focus Sản xuất cuối năm 2012 Đăng ký lần đầu năm 2013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 Đấy đã dán phím chống nắng xung quanh xe rồi quý vị nhá Đấy chúng ta thấy chưa Đẹp chưa Ui hồ mà không có gì mà không nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu cái siêu phẩm này Quý vị nhỉ Đây đẹp chưa Gầm sàn các loại tôi quay hết cho quý vị xem hết rồi đấy nhá Quý vị không có gì mà phải lăn khó tăn băn khoăn nha quý vị nhá Đây chúng ta nhìn cái vô lăng này nó khủng khiếp chưa Như vừa hãng chưa Rồi là cái cần số kia cũng vậy quý vị Đây, Các cái hốc cánh cửa này Đấy, nhựa tắp lô tắp bì này Ủa, Rồi cứ bậc lên xuống lại thế Không thấy mòn mờ sức sát một tí nào luôn quý vị ơi Đấy này Sao đẹp này Đấy Đây Tắp đi cửa phía sau bên lái đây Đấy chúng ta thấy Ủa, sáng trưng trưng trưng này. Đấy Các cái hốc cửa này Ủa, Làm gì có xe nào sáng đẹp mới như này nhỉ Hàng ghế thứ hai đây Đấy cốp sau cũng vậy sáng trưng Lốp dự phòng còn chưa còn chưa chạm đất cơ quý vị ạ à, Ta bị cửa phía trước bên phụ này ấy sáng mới như thế này đây Hốc cửa của nó đây quý vị 295 triệu nha quý vị nhá Nhanh tay chiếc máy gọi điện cho tôi quý vị Đây Cửa sau đây nhá Hốc cửa của nó đây Sáng trưng luôn quý vị nhá Và vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Ford Focus sản xuất cuối 2012, đăng ký lần đầu 2013, có thể nói là một siêu phẩm, đi chưa đến 10 vạn cây quý vị nhá chưa đến 8 vạn luôn đấy và bây giờ tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau và xin được cảm ơn quý khách đã dành thời gian theo dõi cái video của chúng tôi rất là dài và xin được nói lời chào tạm biệt quý vị để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau chiếc xe này chúng tôi đang bán chỉ với 295 triệu đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển